giờ mình sẽ quay cái ờ, quá trình mà em trai mình làm cái món khẩu nhục như thế nào nha và mình sẽ trang trí nhà cửa tết như thế nào dọn dẹp như thế nào cho mọi người cùng theo dõi nha mọi người bây giờ là em trai mình là ờ, bỏ kim châm bỏ nấm vô thịt mình ướp chao đỏ rồi mọi người rồi ờ, ướp chao đỏ này xong kim châm nấm đông cô khô này xong bỏ thêm táo táo đen vô và giờ mình bỏ lên mình hấp đó mọi người nhà mình cũng hơi bừa bộn nên là mọi người thông cảm nha đang trong quá trình dọn dẹp đón tết còn thịt này là mình lọc lọc ra lấy xương lại bây giờ trần trần sơ đi để nấu cháo còn cái nồi này, này bây giờ mình xong rồi mình sẽ cho lên hấp hấp chắc phải từ 7 đến 8 tiếng là thịt nó sẽ nhục ra gọi kho nhục mình có kim châm nấm đông cô táo đỏ đừng cháy đừng cháy mà ngon <laughs> chanh dây sao ra lò. Rồi ờ, đi hấp đi nha. dọn dẹp tiếp đây. hai chào mọi người nha. Thì ờ, hiện tại là cả nhà mình đang dọn dẹp nhà cửa ấy. Bây giờ là mình ờ, có tóc mới để cho anh năm mới nè. Còn chồng mình thì đang giúp mình dọn dẹp nhà cửa. À, lau dọn bàn thờ mọi người. Thì nay là 30 Tết rồi. À, mình cũng vẽ Hana để chơi Tết luôn nè. Cái này là mình vẽ ở trên quận 1 đó mọi người. Tóc mình buồn xù quá ở nhà mình ờ, đang dọn dẹp nhà cửa thì hơi bừa bộn bây giờ là mình ờ, sẽ trang trí nhà cửa thì mình sẽ làm một cái video là trang trí nhà cửa nha mọi người à, video này là trang trí nhà cửa dọn, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết thì của nhà mình là sẽ như thế nào bây giờ là Peter nè <laughs> chào mọi người đi con sao gì mặt ngơ ngác vậy bây giờ là mình sẽ dán bông mai lên ờ, cửa để cho nó đẹp đó mọi người cho nó có không khí tết một chút còn cái này là mình ờ, mua của bạn mình nè hai cái hai cái này nè bạn thân mình nó làm nhìn là ờ, mang về quê cái nó hơi móc méo rồi nhưng mà vẫn xinh nha cái này là có đèn luôn mọi người đó quá trời là dễ thương luôn cái này thì nhỏ hơn một chút mà cũng xinh cái này là mẹp trang trí tết nè bây giờ thì chưa biết treo đâu hết bây giờ mình sẽ dán cái này lên lên cửa trước cái nha mình sẽ chỉ cho chồng mình dán lên cửa và mình có mua mấy cái quả cầu à, màu đỏ nè sẽ treo lên cây mai nha làm sao nhà mình là đang dọn dẹp nhà cửa mọi người đồ chơi rồi quả cá gì đó hơi hơi à, hơi bừa bộn à, ba cần gì Uh, uh, okay, so can, can you help me to uh, bring the flower put on the... Um, bây giờ mình sẽ lấy uh, cái uh, bông này là mình mua ở ngoài tiệm bông đó mọi người So uh, Take the, the plastic out Cái này là hoa mình mua ở trên tiệm shop hoa mọi người rẻ ơi rẻ luôn Hà Lan mà có 100 ngàn một lẵng luôn cũng to lắm Đấy, uh, ờ. à, Daddy, can you hold camera? một trăm ngàn một lẵng đó mọi người rẻ là rẻ luôn mà đẹp nữa quá trời luôn to không 100 ngàn một cái thôi ờ. rẻ đúng không ừ. That that will be like this, yeah, because the, the plastic will hold the, the water. Yeah. yeah. Okay. Okay. So then what what do we do? Just uh, put it in the on the. I want to clean that first. Clean, yeah, clean. You clean already, right? I, I, I need the lattice because I can't see. I'm cleaning like this. There's lots of dust. Uh, no, no, no, no need to clean much. That's enough. There's lots of dust on there. That's enough. Yeah, because we don't have time, you know. Bây giờ chồng mình sẽ giúp mình bỏ hoa lên à, bàn thờ ông bà nha mọi người. Thì nãy chồng mình có lau sơ rồi, không cần lau kỹ quá tại vì không có thời gian á. Perfect. Nice. Đẹp quá mọi người. 100 ngàn một lẵng hoa. Còn bên đây mẹ mình mua hoa cúc thì 80 à, ngàn một lẵng. Rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho chồng mình đi dán hoa. So can you help me to stick the the flower? Bây giờ là mình sẽ dán cái hoa haman này này lên cửa này mọi người để cho nó sáng nhà sáng cửa cho nó có không khí Tết một chút. So the big one in in in in uh, between and uh, the small one uh, around. Okay. Yeah. No need to be perfect. Just Bây giờ là chồng mình đang giúp mình à, dán mấy cái bông hoa hama này lên cửa để mọi người Được nhờ chồng lắm <laughs> Đây là Peter Peter Peter có giúp ba không? Giúp ba trang trí nhà cửa đón Tết không? Yeah, oh, just, just So all of the the the the the the, the door <laughs> ờ à, sao no need to be perfect you know <laughs> vui vẻ lên happy lên thôi để em quay em với lại Peter à, hai mẹ con mình là chỉ có đứng nhìn ba nhìn ba của Peter làm thôi mọi người bây giờ là bế Peter không có làm được gì hết trơn á đứng sai vặt thôi nhà mình thì uh, bừa bộn lắm mọi người ơi nên là mọi người đừng có để ý nha để mình đi ra mình uh, quay hoa cho mọi người coi thì năm nay nhà mình là sẽ chơi hoa giấy nha và hoa hoa màu gà là để trưng ở ngoài à, nghĩa trang cho ông bà á đây nè hoa này là hoa treo đó mọi người mẹ mình mua để à, treo trang trí tết này xinh quá trời xinh luôn còn hoa màu gà là để à, trang trí cho nghĩa trang thì có 60 ngàn một cặp thôi rẻ là rẻ luôn hoa vạn thọ nè chỉ cần nhiêu đó thôi còn hoa mai nhà mình thì lát nữa mình sẽ đây trang trí sau nha mọi người hoa mai à còn hai kia là hai chậu giấy là để trang trí ở trên ờ, hiên nhà mọi người mình mang ra ngoài để cho nó nắng cho nó tươi một chút cho nó có nắng đó đây là bà ngoại của Peter bây giờ mình sẽ giúp chồng mình để dán cái keo hai mặt lên cái ờ, lên cái bông hoa mọi người thì cho nó nhanh á thì lát nữa ấy qua một bên đó mẹ uh, I can help you with the, the the stick on the flower and you just stick stick on the okay. can help me with is you can take this. Yeah, yeah, yeah. That that what my plan. Take this off for me. Take what? Part I can't do this. À rồi rồi rồi ok. Bây giờ mình sẽ giúp chồng mình bỏ cái keo hai mặt lên ờ, bông hoa và mình gỡ ra và chồng mình chỉ dán lên thôi. Hôm nay là 30 Tết rồi mọi người. còn nhà mình chưa có dọn dẹp xong. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều rồi 4 giờ rưỡi chiều 30 Tết nhà mình đang rất là bận rộn mình đang hầm ờ, cái nồi ờ, thịt kho nhục á lát nữa mình sẽ xuống quay cái nồi thịt, thịt kho nhục của nhà mình đang ờ, đang hầm ở dưới rất là thơm ngon luôn thì năm nào nhà mình cũng cũng làm một nồi thịt kho nhục để ăn xuyên Tết đó mọi người là coi như là có nhiều nhà thì người ta sẽ làm thịt kho trứng còn nhà mình sẽ làm thịt kho nhục của người tàu á cái này này bông hoa này hoa mai này nó có nhiều kim tuyến đó mọi người nên là nhìn xinh lắm ba mẹ mình thì đang à, buôn bán à, cám sao bận rộn luôn ai cũng có công việc của ai hết So, do you know how the the the, the atmosphere for the, before that holiday, right? Yeah. Super busy. I want to be super busy when yeah, I wish I was. Yeah, I know, I know, I know. Like, like now, we are busy. Trước khi Tết thì ai cũng bận rộn hết mọi người. Đây là cái Tết đầu tiên mà chồng mình được um, chồng mình được trải nghiệm Tết quê vợ Tơ ha Lần đầu tiên ăn Tết Lần đầu tiên được ăn Tết Mấy hôm nay mình cũng ít ra video với mọi người Tại vì à, cũng à, khá là bận rộn Rồi Peter nó ốm nữa Mình mới làm cái đầu tóc này và đây là video đầu tiên mà mình có cắt tóc xuân này mọi năm là nhà mình không có dán hoa lên ờ, không có dán hoa mai dạ lên ờ, lên tường đâu mọi người tại vì năm nay mình ờ, bạn mình đó làm cái nẹp trang trí tết này xong rồi mình mua thêm hoa mai này ủng hộ bạn mình rồi để trang trí cho nhà cửa nó đẹp hơn nó có không khí tết hơn nó sang hơn tay của Peter ơi Cô bé Peter vừa làm Không kịp thời gian Tối nay phải đi nhà thờ đó mọi người Thường ấy nhà mình á, 30 Tết á, là cả nhà mình sẽ đi ờ, Anh có thể bé, bé Peter, em uh, just prepare it And then I can, I can do this oh, one okay. Call me a paycheck Thì cả nhà mình sẽ đi nhà thờ thường mình thấy bên Phật ấy, thì mọi người sẽ đi chùa đi chùa để ờ, cầu bình an cầu ờ, cả năm bình an gì đó còn nhà mình thì sẽ đi nhà thờ đi lễ đẹp trai quá trời ơi là trời cái đó mẹ mua cho nó đúng không đi chúc tết là quá hết sảy con nhà bà bảy rồi Why? No need to be perfect. But I, yeah, but it's got off a plan, right? Nice. <laughs> big ones for. Is this still for this door? Yeah. Okay. So this, this, this, this one for this side. Uh, this one's for this side, right? Yeah. So this one's still for that side. Yeah. And I can uh, do some on, uh, on, on, on above. à, mít đi chúc Tết Yeah, I will carry pizza when you stand on your chair. so <laughs> difficult but I did and you do it easier than me. Because I'm holding pizza. <laughs> Maybe. Pizza makes everything easier. Isn't that right, Wayne? Like, you like yeah. Harry Potter. Mom? Yeah, that's right. especially mopping the floor. Put yeah. some dirty clothes on and let him crawl. And there you go. You've got a nice clean floor. Done. Done, Mom. Oh, my Change up. Ah. There you go. that's why I, I uh, that's why I hid around the corner before. Because I was like this for a long time, and I'm like, I've got a camera, and it's like, go away, <laughs> let me do it on my own. Like me now, just on a camera. It's so difficult and... It is, it's difficult. I was talking to B about it before, you know, when B was cooking, and he says, Sakim, get away. Because he's trying to concentrate, because his mum's just like, bi kêu nhìn gì nhìn, gì vậy nhìn ghê quá vậy trời ơi con làm thôi Mít có xe đẹp quá Peter nhìn ghen tị chồng mình hay bị ngãi mọi người à ai mà đang làm mà ai ai mà nhìn là không có làm được chắc ai à, cũng vậy thôi em cũng vậy mà ai Bị... cũng vậy mà đúng rồi đúng rồi nếu mà đang làm việc mà có ai em, em, thoải mái hơn trên à, camera đúng không mà. đúng rồi anh còn... thoải mái yêu khi mà ai mà nhìn mình làm gì mọi người thì mình không có tập trung được và và hơi à, hơi sợ <laughs> Daddy did a good job. that it cao hơn nữa <laughs> không biết cái thang ở đâu Được không? Cẩn thận nha Nó cũng an toàn nhưng mà không không reach được, reach là gì Với, với bây giờ mình sẽ làm con phía bên này mọi người ơi đau quá à, flower flowers. Glitter. Glitter hả? Glitter, Kim tuyến là glitter. Tuyến nó dẫn đó hai. Glitter là kim tuyến. Glitter là kim tuyến. Kim tuyến là anh sẽ quên. Với. Với là rich. Rich. Nhưng mà đúng rồi. Nhưng mà với cũng là, là with với nhưng mà là there's something with something. Yeah. But when you try to reach uh, with your hand. Tí giống hả? À, y, ơi, với, với, đúng rồi, với. với. Với lên. Với lên. Giới lên. Giới lên. Giới được. Thì mình không cao đâu, không giới được đâu. em thích cái này á convenient luôn xịt rồi Hai này đẹp lắm mọi người ơi Hai này à, có nhiều kim tuyến á glitter đúng không glitter có nhiều kim tuyến nên là đẹp người thấy không rất là xinh luôn đây là cái cái đại này bông đại này đó thấy chưa chưa cái này khó bóc quá rồi đừng có tại kim tuyến không phải dơ lắm doesn't have you only have it thường là ờ, khi nhà mà nhà mình dọn dẹp đó mọi người mình sẽ mở nhạc xuân nhưng mà bây giờ mình đang làm video á mở nhạc xuân nên sẽ bị bản quyền xe cho con xuống nha cho peter xuống guitar ngồi chơi nha đây nữa ba hello hello baby ờ con chơi đi con chơi đồ chơi đi yeah dạ, dirty rice. dirty there's sharp things in there But it's okay with Peter to play the car truck. That's okay, but then when he starts putting his hand inside the box, I don't know what he's going to pull out, so just be careful. Yeah, I know, I know. I Yes. there lah. No, no, no. Yeah, no need. Ở đây cũng, cũng vào mà chứ không lấy. không còn đâu. Bỏ nó ra bỏ đó, bỏ bỏ chỏ rồi. Đó. Bây giờ mọi người ơi bây giờ mình sẽ treo hai cái mẹt này lên ở ờ, dưới bàn thờ nha để cho nhìn nó có cái không khí tết hơn bây giờ là chồng mình đang treo nè quá là xinh luôn à, hai à. So I, I can do it. Uh, Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ treo cái quả cầu đỏ này lên không lên cái mai này ba Tết đi. No, just just on only this flower, yellow flower. Mình sẽ treo mấy quả cầu đậu này lên cây mai cho nó rất xinh nha mọi người Can you hang it higher? <laughs> treo lên cái gì nó sang hẳn luôn mọi người ơi Đẹp đúng không? Đúng rồi, đẹp rồi Được rồi à, Bỏ cái này qua đây đi Just uh, make Yeah, can you? Peter nó thích Đẹp không Peter? Đẹp không mọi người? Đây là hai cái bông giấy của mẹ mình Xong rồi còn đây là <laughs> sau khi hoàn thành xong cái hoa mai của chồng mình chồng mình kêu là mắc cười bởi vì hoa mai ở trên <laughs> mình thấy cái thang không được đúng rồi không có cái thang nên giống như là hoa mai bị hói bị hói trên đầu giống như là oh man <laughs> no hair no hair on the top xong và là xong cái cửa ờ ba ba đi dọn dẹp nhà tắm đi mọi người ơi bây giờ là mình bế Peter mình không có làm được gì hết mọi người cậu vi bế này <laughs> Peter không thích cậu vi bế <laughs> Vi tớ rất thích cậu Vi bé Bây giờ là chồng mình đang à, dọn nhà tắm đó mọi người Nhà tắm cũng hơi dơ Thì chắc khoảng tầm uh, tiếng hơn tiếng là xong mọi người Còn mình làm là chắc phải 3 tiếng mới xong Vì chồng mình làm nhanh hơn á Nên là mình bể Peter Chăm sóc Peter để cho chồng mình uh, uh, lau nhà tắm Chồng Tây giúp nhà vợ lau dọn nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Rất là dơ luôn nha mọi người nha. Nhưng mà The power of washing Nobody knows the power of washing Chồng mình kêu là nước rửa chén là là là cái trà sạch nhất sạch nhất ừ, trong tất cả các loại rất là mạnh đúng không mạnh hả em không biết em cũng nghĩ đó ai cũng không biết ai cũng ai, à, đúng rồi người Việt Nam người Việt Nam không nghĩ đó đâu à, ai cũng mua mua uh, products của Việt nói đây là bí quyết của chồng mình là nước rửa chén nha mọi người mọi người nhớ lấy nước rửa chén để à, trà rửa là sạch nhất luôn á nhưng mà mình mình thì mình vẫn tin tưởng cái nước trà rửa hoàn cầu Vin mình sẽ xem thành quả sau nha mọi người bây giờ mình sẽ cho Peter đi ăn dưa à, ua cái đã mọi người ơi bây giờ là nhà mình đang nấu cái nồi kho nhục đó mọi người đó trời tối rồi thì à, cái nồi kho nhục này là mình phải nấu bếp, bếp củi tại vì phải nấu cả năm sáu tiếng á thì nó mới chín được bảy tám chín bảy tám tiếng gì đó nóng lắm bây giờ mình quay cho mọi người coi này đâu rồi ta đó cái này là hầm từ 7 đến 8 tiếng là nó nhục luôn mọi người trời tối rồi hầm cách thủy nha mọi người ơi nóng rồi. À? bây giờ em trai mình sẽ giúp mình đẩy lại cái này là em trai mình mở ra cho mình coi cho mình quay video á thì bây giờ em trai mình sẽ đẩy lại cái này là bi coi bếp hay là ba coi bếp á ba dạ, bi coi luôn hả thì ai coi đó ai đun củi đó à, có nhiều nhà thì người ta sẽ là đun nồi bánh trưng đun một cái bếp lửa như vậy làm nồi bánh trưng còn à, nhà mình thì nhà mình sẽ làm một nồi à, một nồi khoai nhục đó là dễ thương luôn vậy đây là đây là đèn đường này đèn đường sáng đó mọi người